xem câu cửa miệng nhận diện nội tâm, tính cách một con người. Câu cửa miệng là một loại cách nhìn đối với sự vật từ trong nội tâm của người ta, được biểu hiện ra bên ngoài trải qua gia công tâm lý của nội tâm, hình thành một loại mô thức phản ứng ngôn ngữ cố định. Bởi vậy, quan sát câu cửa miệng có thể nhìn ra nội tâm của một người. Sự hình thành của câu cửa miệng không gì khác hơn ngoài hai nguyên nhân ảnh hưởng của sự kiện trọng đại đối với con người và kết quả hiệu ứng tích lũy. Một người sau nhiều lần gặp phải cùng loại tình hình huống không được như ý, hiệu ứng tích lũy sẽ được thể hiện ra trong câu cửa miệng của người đó. Câu cửa miệng là cánh cửa thổ lộ tâm lý của mọi người, câu cửa miệng tích cực thúc đẩy người ta tiến lên, còn có những câu cửa miệng mang theo ý vị tiêu cực. Vậy thì có phải những câu cửa miệng nghe như tiêu cực này nhất định là không tốt chăng? Đáp án là không hẳn như vậy. Bây giờ mọi người thịnh hành lấy phiền muộn, chán nản, buồn bã làm câu cửa miệng, lẽ nào chuyện gì cũng phiền muộn, đâu đâu cũng phiền muộn cả ư. Thật ra đây chẳng qua là bởi con người hiện đại, áp lực cuộc sống quá lớn, tâm thái thay đổi nhanh chóng. Muốn thông qua câu cửa miệng để kể khổ, để cho tâm lý được thả lỏng như vậy, trái lại càng có lợi ích đối với sức khỏe tâm lý của mọi người câu cửa miệng là biểu hiện trong ý thức, có thể giúp đỡ chúng ta nhận thức một người, bởi vì câu cửa miệng phản ánh một loại tâm trạng của người ta, một loại tâm thái khi nói, đồng thời cũng gián tiếp phản ánh tính cách của một người. Một, nói thật đó thiệt mà không gạt bạn đâu chắc chắn với bạn luôn đó. Những người này thường lo lắng đối phương hiểu sai mình, tính cách của bạn hơi nóng vội và nội tâm thường mất cân bằng. hai nên cần phải phải nhất định phải tuyệt đối là không phải sao có chắc không đó. Tính cách qua câu cửa miệng của người dùng từ cụm từ này rất tự tin, có xu hướng sống theo lý trí và hơi xa cách với người khác. Bạn cho rằng bản thân mình hoàn toàn có khả năng thuyết phục đối phương, khiến đối phương tin tưởng. Một mặt khác, khi dùng quá nhiều những từ này sẽ phản ánh tâm lý áp đặt người khác. Những người giữ chức vụ lãnh đạo thường có câu cửa miệng này. 3 nghe nói nghe đồn nghe người ta nói có người nói. Sở dĩ dùng những câu cửa miệng kiểu này là do người ta hình thành tâm lý muốn chừa cho mình một đường lui. Mặc dù bạn có kiến thức rộng nhưng lại thiếu quyết đoán, bạn khá thận trọng nên cũng xử lý các vấn đề một cách trơn tru. 4. Chắc vậy có lẽ đúng đại khái là vậy. Người hay nói câu cửa miệng này thì bản năng tự bảo vệ rất mạnh, bạn sẽ không dễ dàng bộc lộ suy nghĩ thật lòng của mình. Về mặt đối nhân xử thế, bạn khá điềm tĩnh nên có thể xây dựng các mối quan hệ rất tốt. Với tính cách kiên nhẫn và cầu tiến, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công. 5. Nhưng nhưng mà Tính cách qua câu cửa miệng của những người này thường ôn hòa và ứng xử khéo léo. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tạo ấn tượng là người thiếu quyết đoán hoặc khá lạnh lùng trong lần gặp đầu tiên. 6. À cái này chuyện này ừm, Người dùng những từ này thường có vốn từ ít hoặc tư duy chậm. Khi nói chuyện, bạn thường muốn tạo thêm thời gian suy nghĩ và dần dần hình thành thói quen như một câu cửa miệng. Điều này cũng cho thấy tính cách của bạn khá chần chừ và thiếu tự tin về bản thân.